nhưng ngày nay càng có nhiều người không muốn chịu thiệt, họ cảm thấy chịu thiệt là kẻ ngốc, đặc biệt là họ đi ngược lại với văn hóa truyền thống, hơn nữa còn mang theo ác niệm, ác hành. Họ đang thực sự làm tổn thương người khác, không nói gì tới trí huệ trong cuộc sống. Vậy phải chăng người chịu thiệt đúng là một kẻ ngốc? Vì sao nói chịu thiệt là một đại trí huệ? Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm câu trả lời qua những câu chuyện dưới đây dùng gậy đánh người hầu, xin lỗi người, thoát mạng trong gang tấc. Vào triều đại nhà Minh, Nguyễn Thứ trên đường đi nhậm chức ở huyện Thiện Hóa, Trường Sa, tới nơi Sơn Cốc thì trời tối, ông tìm một thôn xá ngủ trọ. Khi chuẩn bị bữa tối, người hầu của ông và khoảng hơn chục thương nhân đang ở trong bếp tranh chấp về việc ai sẽ sử dụng bếp trước. Nguyễn Thứ dùng trượng đánh người hầu của mình và xin lỗi những thương nhân kia người hầu không phục và hét lên, làm một quan hèn nhát như vậy có ích lợi gì. Nguyễn Thứ cũng không tức giận. Khi ông chuẩn bị đi ngủ, có thương nhân tới gõ cửa phòng Nguyễn Thứ và nói, chúng tôi thật vô lễ, hôm nay đã được thấy sự rộng lượng khoan hồng của đại nhân. Tới giữa đêm nếu bên ngoài có tiếng ồn ào, đại nhân cứ an tâm ngủ ngon. Nguyễn Thứ đồng ý. Nửa đêm, bên ngoài thực sự rất ồn ào, Nguyễn Thứ dặn người hầu khóa cửa kín không phải ra ngoài. Chẳng mấy chốc bên ngoài đã yên tĩnh, Nguyễn Thứ thắp nến và cùng gia nhân đi ra ngoài, thấy những xác chết nằm la liệt trên mặt đất, hóa ra là khoảng hơn chục thương nhân kia là những tên cướp cải trang thành. Mọi người nói rằng Nguyễn Thứ đã có thể thoát nạn trong gang tức là kết quả của việc ông có thể chịu thiệt. Một câu chuyện dân gian hiện đại cũng có thể cho thấy chịu thiệt là phúc, là trí huệ cuộc sống. Trong nguy nan, vì mình mà xua đuổi người khác, khiến tất cả đều bị giết. Đây là một câu chuyện từng được lưu truyền ở Thanh Đảo, Sơn Đông. Dưới chân núi Lao Sơn có hai hang động tên là Động Đào Thạch và Sa Thạch. Bên ngoài Sơn Động có hai thôn làng cách nhau chưa đầy một dặm gọi là thôn Đào Thạch và thôn Sa Thạch. Nhưng về sau chỉ còn lại thôn Sa Thạch. Hóa ra ở vùng Sơn Đông có bọn thổ phỉ, bọn chúng rất hung hãn, đốt phá, giết chóc cướp bóc khắp nơi. Một ngày nọ, tin tức về những đám thổ phỉ đang cướp bóc dọc đường lan đến thôn Đào Thạch và Sa Thạch, vì vậy người dân của hai ngôi làng đã ẩn náu trong hang động của thôn mình. Lúc này, một người phụ nữ đang bế con trên đường, nghe tin liền đi theo người dân làng Đào Thạch và trốn vào hang Đào Thạch. Hang động vốn không lớn lắm và người dân thôn Đào Thạch rất không muốn cho cô vào hang. Trong khi mọi người đang yên lặng ẩn trốn trong hang, đứa trẻ đột nhiên quấy khóc, người phụ nữ có dỗ thế nào cũng không thể được. Một số người dân sợ đứa trẻ khóc to như thế sẽ khiến bọn cấp phát hiện ra hang, làm lộ ra bọn họ, nên đã yêu cầu người phụ nữ rời đi. Những người khác không những không ngăn cản, mà còn sợ ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân, nên đồng ý đuổi người phụ nữ đi. Trong cơn tuyệt vọng, người phụ nữ rơm rớm nước mắt ôm đứa trẻ đang khóc và đi về phía hang sa thạch đối diện còn người dân làng Sa Thạch vốn ẩn nấp ở đó nghe thấy tiếng trẻ con từ xa đến gần nên chạy ra xem xét tình hình. Khi họ thấy đó là một người phụ nữ mang theo đứa trẻ, đã nhanh chóng đưa hai người vào hang và bố trí cho người phụ nữ cùng đứa trẻ đi vào sâu trong cùng của hang. Vì vậy tiếng khóc của đứa trẻ đã nhỏ đi rất nhiều. Thật kỳ lạ là sau khi người phụ nữ và đứa trẻ ổn định trong hang, đứa trẻ đã ngừng khóc. Vậy là mọi người đã trải qua gần như cả ngày trong bầu không khí căng thẳng ở trong hang, rồi sau đó họ nghe thấy tiếng chó sủa trong làng đã dừng lại. Sau khi một thanh niên ra ngoài kiểm tra tình hình, thì mới biết rằng bọn thổ phỉ đã bỏ đi. Sau khi người dân làng Sa Thạch bước ra khỏi sân động, họ thấy hướng hang động Đào Thạch vô cùng vắng lặng, nên đã nhờ những người trẻ tuổi thông báo cho người dân làng Đào Thạch rằng bọn cướp đã rời đi. Tuy nhiên, khi đến hang Đào Thạch, thanh niên làng Sa Thạch phát hiện ra tất cả những người dân thôn Đào Thạch đã bị bọn cướp giết chết. Lúc này, ai đó chợt nhớ ra người phụ nữ và đứa trẻ. Kỳ lạ thay đã không còn thấy tung tích của họ. Vào năm thứ hai sau khi xảy ra vụ việc này, người dân bất ngờ phát hiện ra một cụm hoa đỗ quyên trắng như tuyết giữa hai thôn làng. Cụm hoa đỗ quyên trắng này chỉ có duy nhất ở vùng Lao Sơn. Vì vậy người ta nói rằng người phụ nữ đó thực sự là quán thế âm Bồ Tát xuống trần gian, dùng nguyên nan để thử thách lòng người thiện ác. Chịu thiệt là thiện, đại trí huệ. Tại sao chịu thiệt thể hiện là phúc Phật? Bởi vì có thể chịu thiệt và sẵn sàng chịu tổn thất là một biểu hiện của người có thiện tâm. Khi nó được thể hiện trong không gian này của con người, nó là thiện niệm có thể cảm hóa con người và cảm động lòng người từ đó nhận được sự giúp đỡ của thần linh và các vị Phật ở không gian khác, biến nguy thành an và gặp dữ hóa lành. Khi Nguyễn Thứ, một người đàn ông vào triều nhà Minh, đang trên đường đi nhậm chức, nếu ông cũng như người hầu, tranh cãi với những tên cấp cải trang thành thương nhân, kết quả chắc chắn sẽ bị phơi thây nơi lữ quán. Số phận khác nhau của người dân ở hai ngôi làng lân cận tại Thanh Đảo, Sơn Đông, mấu chốt là ở chỗ mọi người có thể hiện được thiện niệm hay không và liệu họ có thể nghĩ cho người khác hay không. Học cách chịu thiệt thực sự là một loại trí tuệ trong cuộc sống hay còn là đại trí huệ. Văn hóa truyền thống giáo dục con người hướng thiện, hành thiện. Nhưng ngày nay càng có nhiều người không muốn chịu thiệt, họ cảm thấy chịu thiệt là kẻ ngốc, đặc biệt là họ đi ngược lại với văn hóa truyền thống, hơn nữa còn mang theo ác niệm, ác hành. Họ đang thực sự làm tổn thương người khác, không nói gì tới trí huệ trong cuộc sống. Chúng ta hãy thử nghĩ mà xem, không chịu thua thiệt, căn bản là không cân nhắc tới cảm thụ và thống khổ của người khác, chỉ vì lợi ích cá nhân không muốn chịu chút tổn thất. Vì một khẩu khí, không chịu thiệt, lại còn muốn làm tổn hại đến lợi ích của người khác, có thể nợ mà không hoàn trả, không thành tín. Theo quan niệm văn hóa truyền thống, đây không phải là đang kết ác duyên sao? Không phải đang tạo nghiệp sao? Người như thế liệu có thể có cuộc sống tốt lành và sức khỏe tốt không? Vào thời cổ đại, một vị thượng thư tên là Lâm Vân Đồng đã khuyên nhủ con cháu của mình trước khi lâm Trung rằng chịu thiệt là phúc các anh hùng xưa nay chỉ vì không thể chịu thiệt mà đã làm hỏng biết bao việc. Đây chính là vốn quý truyền đời, đại trí huệ nhân sinh. Là một người tốt thuận theo đặc tính chân thiện nhẫn của vũ trụ, nhìn thì có thể là nhất thời chịu thiệt, chịu khổ, nhưng cuối cùng bạn sẽ nhận được nhiều hơn và có được những gặt hái lớn trong cuộc sống. Đây mới là đại trí huệ của cuộc sống. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện năm dấu hiệu của người đáng tin cậy Bàn về phẩm chất của một người Có lẽ không có gì làm chúng ta cảm thấy yên tâm hơn là sự đáng tin cậy Phụ nữ mong muốn tìm được một người bạn đời đáng tin cậy Ông chủ mong muốn có được nhân viên đáng tin cậy Người đi làm lại mong vào được một công ty đáng tin cậy nhà quản lý tài chính muốn tìm một nền tảng đáng tin cậy. Đi một vòng, bạn sẽ thấy điều được đánh giá cao nhất về một người, một tổ chức và một thương hiệu chính là sự đáng tin cậy. Đây cũng là tiêu chuẩn trong làm người, làm việc của chúng ta, là mục tiêu mà chúng ta nỗ lực để hướng tới. Mặc dù độ tin cậy là một cảm giác, nhưng thường có những dấu hiệu dựa vào để đánh giá. Dưới đây là 5 điểm chính có thể tham khảo để xác định xem một người có đáng tin cậy hay không. 1. Nói được làm được, giữ lời hứa Dù là trong công việc hay cuộc sống, chúng ta thường đánh giá một người không đáng tin cậy, chủ yếu do người này luôn thất hẹn và không thể thực hiện những gì anh ta đã hứa. Hẹn đi ăn lúc 6 giờ tối, 6 giờ 30 phút vẫn đang trên đường đi. Vay tiền và nói sẽ trả sau 5 ngày, nhưng sau 5 tháng vẫn chưa trả. Hứa sẽ nộp một báo cáo vào thứ tư nhưng đến thứ sáu vẫn chưa hoàn thành. Hoàn thành những gì đã hứa, nói được làm được, thực hiện đúng thời gian đã hứa đó là một trong những đặc điểm rõ ràng nhất của một người đáng tin cậy. Những người như vậy thường có nhiều cơ hội hơn và được người khác tôn trọng thực sự. Không nên hứa xuông, một khi đã hứa thì hãy dốc toàn lực để thực hiện. 2. Có sự phản hồi, giải thích. Như đã đề cập ở trên, đã hứa với ai làm gì bạn cần phải thực hiện những gì bạn hứa. Đây được gọi là độ tin cậy. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là đã thực hiện lời hứa nhưng không cho ra kết quả không phải là người đáng tin cậy. Người thực sự không đáng tin cậy là như thế nào? Ví dụ như, một nhân viên hứa sẽ nộp báo cáo cho sếp vào thứ tư, kết quả không nộp kịp. Trong thời gian đó, người này không có bất kỳ phản hồi kịp thời nào về tiến độ hoàn thành báo cáo không có lời thông báo trước về việc không thể hoàn thành báo cáo đúng hẹn. Điều này là thực sự không đáng tin cậy. Mọi việc nên cần được trao đổi, giải thích và đưa ra phản hồi, thông báo kịp thời. Với những việc không thể hoàn thành cần thông báo sớm cho người khác để đối phương có sự chuẩn bị, không để tới cuối thì ứng phó không kịp. Đây là đặc điểm thứ hai của những người đáng tin cậy. 3. Không nói khoác lác trên thực tế, có nhiều khía cạnh có thể dùng để đánh giá liệu một người có đáng tin cậy hay không, chẳng hạn như lời nói. Một người thích khoác lác, bàn luận viển vông, đa phần là người không đáng tin cậy. Những người như vậy có xu hướng bề ngoài thì mạnh mẽ, nhưng bên trong nhát gan, lời nói thì rất cứng cỏi, mà thực hiện thì yếu kém. Việc họ làm rất khó khiến cho mọi người cảm thấy yên tâm và hài lòng. Ngược lại, những người thực sự đáng tin cậy Họ thường có khả năng ăn nói thận trọng, không khoa trương, không khoe khoang, làm việc gì cũng thiết thực, không làm giả dối. Đây là đặc điểm thứ ba của những người đáng tin cậy. Nếu như không có năng lực thì đừng nên nói khoác lác, nếu không cuối cùng cũng bị phát hiện, sẽ thật là mất mặt và thất bại. 4. Có trách nhiệm và nguyên tắc Lý do tại sao một người đáng tin cậy là vì họ có tinh thần và ý thức trách nhiệm, khi hứa với người khác điều gì, nếu không làm được, họ sẽ cảm thấy áy náy và tự trách mình. Tâm lý không thoải mái này khiến họ cố gắng hết sức nghĩ cách để thực hiện. Có thể nói, độ tin cậy là kết quả được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm. Cũng đạo lý đó, một người khiến mọi người rất yên tâm đó là người nhất quyết không làm chuyện không được làm, càng không bao giờ đụng vào những thứ không được động. Độ tin cậy thường là do chúng có giới hạn và nguyên tắc, làm việc gì cũng có ý thức và trách nhiệm, là người sống biết giới hạn và nguyên tắc, biết tiết chế và cân bằng. Đây là đặc điểm thứ tư của những người đáng tin cậy. 5. Năng lực mạnh mẽ, suy nghĩ cẩn thận. Khách quan mà nói, để tạo cho mọi người một ấn tượng đáng tin cậy, thường đòi hỏi có thực lực. Ở nơi làm việc, một nhân viên đáng tin cậy không có gì khác ngoài ba đặc điểm sau. 1 có thái độ nghiêm túc, trách nhiệm. 2. Có thể giao tiếp và phản hồi kịp thời. 3. Có khả năng hoàn thành công việc một cách chất lượng. Người càng có năng lực mạnh mẽ càng dễ mang lại cho mọi người cảm giác an toàn và càng đáng tin cậy. Nếu một người đáng tin cậy được xếp loại đẳng cấp và khả năng hoàn thành công việc là A, thì người có thể xoay chuyển tình thế vào thời điểm quan trọng thường là cấp A cộng và đây cũng là mức độ tin cậy hàng đầu khi thực hiện công việc. Năng lực mạnh mẽ, suy nghĩ cẩn thận, có thể lên phương án B cho mọi việc, biết lập kế hoạch trước. Đây là đặc điểm thứ năm của những người đáng tin cậy. Một số người nói rằng, hãy tìm những người thông minh để trò chuyện và những người đáng tin cậy để làm việc. Trên thực tế, nếu một người thực sự đáng tin cậy và mang tới cảm giác yên tâm cho người khác, thì cho dù là trò chuyện hay làm việc,